là cái bộ bầu cua báo rung sáu mặt mình chơi bằng hộp đi tới sòng chơi thì anh em chỉ cần thả duy nhất một hộp của mình vô là anh em chơi được bỏ một cái hộp vô thôi nha nắp chợ nè đĩa chợ chỉ cần một hộp là mình đánh được thì mình sẽ test cụ thể cho anh em coi cái bộ này nó đánh như thế nào và cách chơi của nó có dễ hay không thì đây là cái công thức rung của nó nè thì anh em nhìn theo công thức này là anh em sẽ biết cái nhịp rung của nó một hộp một bộ đầy đủ chỉ có một cái hộp đi kèm với một máy máy rung này thì mình bỏ trong người đây bật công tắc lên nè mình bỏ con trong người là nó rung mình cảm nhận được còn bây giờ mình test cho anh em coi thì mình mở nắp ra luôn để cho anh em thấy được nó rung như thế nào thì ở đây không rung thì anh em đánh con cua rung một cái ngắn một cái dài thì anh em đánh con bầu một cái ngắn thì đánh con nai hai cái ngắn thì đánh con tôm một cái dài thì đánh con gà và rung hai cái dài thì đánh con cá bạn ơi đóng những cửa cái đây mình lắp thử cho em coi nè thì đi đánh ờ, ở sòng thì anh em cố gắng luồn thêm hai hộp nữa thôi hộp chợ vô nha còn bây giờ mình test thì mình để một hộp thôi cho nó dễ cho anh em dễ thấy lắp rồi một cái dài nè hai cái dài hai cái dài hai cái dài hai cái dài đánh cá nè có con cá chuẩn một trăm phần trăm nha một cái dài vẫn là hai cái dài vẫn đánh con cá tiếp đấy có con cá lắp bao nhiêu cái cũng được nha vẫn là ăn cá luôn nè đó rất là dễ chơi nha không rung đánh con cua có con cua không rung đánh con cua tiếp đó thì đây là cái bộ đầu tiên bầu cua báo rung 6 mặt chơi bằng một hộp duy nhất còn máy rung thì đeo trên người rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bộ thứ hai để hỗ trợ cho anh em chơi là mình sẽ chơi bằng nắp camera thùng camera thâu camera thì ở đây mẫu mã thì mình có thể làm được tất cả các loại mẫu mà anh em chơi nha thùng sơn nè tô meca nè thâu nhôm nè thùng giấy nè chơi cái mẫu nào thì anh em cứ chụp hình cho mình cái mẫu đó là mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em còn một bộ đầy đủ của cái ờ, camera này thì nó chỉ gồm có ba món một là cái thùng cái nắp nè hai là cái bệ sạc còn ba là cái điện thoại để mình coi ở cái phần cái mẫu điện thoại coi này thì nó sẽ chia làm hai loại đây là cái loại mô hình mình làm sẵn còn anh em muốn kín đáo hơn thì mang cái điện thoại cảm ứng của anh em xài lên đây mình sẽ kết nối trực tiếp vô trong đó cho anh em coi thì nó sẽ kín đáo hơn thì đứng xa tầm 10 mét là anh em coi được còn những anh em nào mà muốn xa hơn thì mình kết nối vô những cái bộ cao cấp hơn có thể coi từ Nam ra Bắc mình chơi cái bộ thùng này thì hộp chợ đĩa chợ chỉ cần bỏ cái thùng vô là chơi được thì cứ lắc xong à mình đứng ở tầm 10 mét mình bấm cái điện thoại này lên bầu cá tôm thấy cả ba con đánh chuẩn ba mặt một trăm một trăm cá bầu cua cá bầu cua thì cái bộ này chơi cũng rất là đơn giản nha bầu nai cua bầu nai cua tiếp tục nè gà cá nai anh em thấy rõ cả màu luôn nha còn chơi hết pin thì anh em cứ đặt lên cái bệ này nó sẽ sạc pin cho anh em sạc đầy pin đánh tầm khoảng 4 tiếng là nó cạn và cắm cái chui sạc Samsung vô cái bệ này là sạc được nha lắp nước nè tôm gà còn con không thấy rõ đấy đây là cái bộ thứ hai mình chơi bằng nắp camera thùng camera và thâu camera còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bộ thứ ba bộ thứ ba là bồn cua cảm ứng anh em sẽ chơi bằng một hộp và cái bộ này đặc biệt là nó không có tan với lại anh em chỉ đánh được một mặt duy nhất chẳng hạn như làm như con nai thì khi nào nó về con nai con nai này ngửa lên là nó sẽ rung năm mặt còn lại nó sẽ không rung và máy gồm có hai máy máy này là để trên nón để cao hơn thuốc để nó đo thuốc còn máy này là máy rung bởi trong người thì cái cách chơi thì anh em alo mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em hơn thì uh, đây là những cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua một tốt nhất thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704444 thì uh, hiện tại thì trên này bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều cho nên anh em cẩn thận khi mà đi mua hàng mình tham khảo cho thật kỹ thấy cái nào mà nó uy tín thì mình mua thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha